Ok, chào cả anh em, chào mừng anh em trở lại channel TV của mình nha Clip hôm nay thì uh, mình mới mưa vừa mới hóng được một tí, tí tí thông tin ở trong game Là vừa nãy à, tầm lúc khoảng 1 à, giờ 20 em, 1 giờ 10, 10 phút gì đó Thì Temobi bắt đầu bảo trì và hình như là bảo trì cái đéo gì, hay là bit lag hay gì không biết Nhưng mà tụi em mình thấy anh em là chức năng khảm ngọc đã được sử dụng rồi hôm nay mình tiếp tục ờ, làm clip nó gọi là review ờ, luôn cái ngọc cho mọi người xem và tiện thể là úp con mẹ nó ngọc lên level 2 rồi và mình sẽ khám luôn vào trang bị cộng 14 của mình là xem độ mạnh độ như nào anh em nha tăng trí mạng như thế nào và mình cũng vừa cũng đi tìm hiểu một thời gian mình hỏi có vài ba người thì mới biết là dùng ngọc như thế nào à, dùng ngọc kiểu gì này dùng ngọc gì là phù hợp cho trang bị hp này dùng ngọc gì là phù hợp cho trang bị mp này hay là vũ khí thì chúng ta dùng cặp gì đó có hỏi rất là nhiều và cũng có đi xem video của anh huy cũng, cũng khá là kỹ càng rồi thì mình cũng đã hiểu về cái chức năng này khá là nhiều rồi thì từ trước giờ có chơi đâu và tinh luyện với lại đập đồ là là chủ yếu đúng không mà chức năng khảm ngọc này của anh em là sau 6 tháng rồi 6 tháng trước thì Temovi đã ra chức năng này rất là lâu rồi nhưng mà hiện tại nó lại bảo trì 6 tháng và hiện tại từ lúc bảo trì bây giờ là đã 6 tháng rồi và 6 tháng thời gian 6 tháng đấy thì bây giờ Temovi nó đã mở lại cho anh em chơi rồi và bây giờ cũng không là nhà nữa mình vào nha và hiện tại là mình đang chuẩn bị được bốn viên ngọc để cho bốn đồ ở bên uh, đồ 14 của mình à không ba đồ chứ bốn đồ một đồ món 12 mình sẽ làm vào bốn cái món bên đồ đồ bên này trang sức nó gọi là đồ HP vì sao đồ HP thì à, mình đâu biết được ok chả biết tại sao người ta lại gọi bên này là đồ HP và bên này là đồ MP mình chả biết được hay nó cộng MP ta ừ đúng rồi mỗi giây phục hồi 5 MP này tỷ lệ MP này tối đa MP này và bên này là mỗi giây 5 HP này tỷ lệ HP này tối đa HP này rồi rồi bên này đồ mập là HP và đây là MP và mình đã chuẩn bị bốn viên ngọc cho bốn đồ bốn đồ à, gọi là HP của mình bên à, bên góc bên phải rồi bên trang sức ạ đây thì cái viên ngọc này nó gọi là viên ngọc cấp 2 mình đã tối bao nhiêu công sức nó gọi là mất tiền mất xu rồi à, mất uh, mất xu là chủ yếu và mất mất cọc mà mình úp lên cái viên này là mình mất 20 viên ngôi sao tiền như này này gọi là đó mất 20 viên ngôi sao như này để úp được một viên này lên cổng ai nó gọi, nó gọi là ít à, nó gọi là khó thách thức luôn đây thì lên được 6 chín mạng này bình thường là năm chín mạng là căng này không chưa úp lên level 2 bình thường là level 1 chỉ có năm chín mạng thôi đấy và bình thường thì những cái né đòn này cái sát thương chính mạng là phải kháng tất cả nó nó rất là cao luôn nó trừ của anh em đến tận năm mươi mấy điểm số luôn cũng có đây là mình đã gọt ngọc rồi nha đây nếu mà ngọc của anh em nào bị bẩn đây mình có cái viên ngọc này mình lấy để demo cho mọi người xem nha có cái nào tông cao lấy là demo mọi người xem nhở đây cái này viên này kháng, kháng sát thương chí mạng 4 phần trăm này viên này khảm vào cái ờ, nó gọi là đây khảm vào quần áo cũng được ok mình khảm vào cái gang này cũng được này ok đây nếu đây á ví dụ này cái uh, mình sẽ ấy cái này review cho mọi người nhá đây anh em có thể thấy không nếu mà anh em đeo ngọc để vào thì hp của anh em sẽ bị trừ 61 trừ 61 nha và nếu anh em mà có chỉ số mà bị trừ như vậy đấy là nó gọi là chỉ số chỉ số chỉ số chỉ số hại đi chỉ số tác hại không phải số chỉ số nó gọi là chỉ số hại ấy không phải chỉ số tốt ok thì anh em phải gọt nó đi đúng không đây anh em cho cái viên này vào một lần gọt là anh em mất 5.000 xu nha 5.000 xu thì mình thấy khá ít đấy gọt một phát thì anh em đây từ trừ đi 61 HP mà anh em chỉ được trừ 12 thôi anh em vẫn cứ tiếp tục gọt gọt gọt những cái nào mà nó trừ một thì thôi nha mọi người nha đấy lại được gọt rồi đấy HP trừ có 8 thôi này phản đòn thì cũng chỉ có 8 thôi này còn những cái dòng lợi như kiểu sát thương lên người này kháng sát thương như trí mạng này hay là chính xác thì anh em vẫn vẫn vẫn còn nha mọi người nha vẫn còn không bao giờ bị trừ chỉ trừ mấy cái dòng nó không có lợi cho mình thôi đây đây nó có hại mình hp còn trừ ba này còn một lần nữa chắc là còn trừ một thôi ui trừ hai luôn có tiếp, Rồi trừ một rồi Vậy là viên ngọc này nó đã được nó gọi là được gọt hết cái bẩn bên ngoài rồi anh em Thì uh, những cái này nó gọi là ngọc tinh túy nhất rồi Đấy, kháng sát thương chính mạng này mà 5% nó gọi là mắc kháng sát thương chính mạng và cái này kháng sau khi mình hỏi nhiều người biết thì người ta nói là kháng sát thương cái chính mạng là bình thường là người ta kháng ở bên đồ mp còn những cái viên như là đây 9 mạng 6 này là viên cộng 2 là mình áp nó gọi là mất hai viên ngọc như này ấy. đây bình thường là 5 9 mạng như nha đây và đã được gọt hết rồi đây mình đã chuẩn bị 4 viên 3 viên 5 9 mạng và một viên cộng 2 thì của mình là 6 9 mạng nói chung là úp lâu lắm nói chung là để ngọc cộng 1 úp được nếu anh em nào có tiền thì mới ấy thôi ok còn ấy và trang bị như thế nào thì bây giờ mình sẽ ấy thử mình cũng chưa ấy bao giờ ừ. ok rồi mình sẽ ấy bốn viên cái trước đây ấy thì chắc là khảm nhở khảm thì anh em cho cái bùa này vào này bùa thì mình sẽ cho khảm ngọc hai đi cho nó chất đây không phần trăm một lần khảm và khảm á khảm ngọc cộng hai là anh em mất tận một triệu bảy phần trăm bảy phần trăm là cao nhất rồi đúng không ờ đúng rồi bảy phần trăm bảy phần trăm là cao nhất rồi đây nếu mà khảm ở cộng ngọc cộng hai vào đồ thì anh em sẽ mất một triệu sáu yên đó rồi Khảm Ngọc thành công 14 Vậy là viên ờ, cái bùa cộng 14 chúng ta đã có chỉ số là cái chỉ số chí mạng cộng 6 này rồi Đó, chí mạng cộng 6 mọi người nha Đó, bây giờ mình sẽ đeo thử cái này Chí mạng cộng 6 Thì chí mạng của mình lúc đầu tiên là 420 nha Đây là mình sẽ cảm hết vào đã Mình sẽ cảm cái này vào ờ, cái này Rồi, mà nếu anh em mà cảm ngọc 1 thì nó chỉ mất 800 nghìn điên thôi Đó, cảm thì không mất xu của anh em rồi khảm thành công này tiếp tục khảm thôi mà khảm thì anh em nhớ là cho một viên đá bốn và viên đá năm và là đủ rồi khảm vào thành công tiếp mình sẽ khảm tiếp cái viên này rồi thành công luôn bây giờ mình sẽ đeo vào xem là ít nhất chí mạng mình cũng phải tăng lên 15 đến 20 cái thì mạng nữa rồi mình sẽ à, khảm luôn vào cái gan này luôn vì cái ngọc kia mình cũng gọt hết các chất bẩn của nó bên ngoài rồi, đúng không đó bây giờ mình sẽ gọt à, quên cho đá vào đó, 75 phần trăm thì ở Ui Ui, mẹ thất bại này Mẹ đúng đang làm clip và test cho anh em mà thất bại luôn này Đó Giờ mới biết là thất bại nó sẽ mất con mẹ ngọc luôn anh em nha Mất ngọc và mất yên luôn Vãi thật <coughs> Ủa Lại lòi ra ngọc này này Lỗi à Đấy, đấy tiếp ê hình như đéo mất anh em ạ à. hình như bỏ ra cái là lại có này đó ê không mất không mất anh em ơi không mất hay là lỗi gì đó rồi cả thành công rồi nhưng sử dụng cái này lòi bên cổng ra hay quá rồi chúng ta cùng xem qua đồ là sau khi cảm thì nó sẽ như thế nào nha đây cái bùa của mình là cộng 6 9 mạng và thắng tất cả chỉ một thôi không đáng bao nhiêu cái bội của mình cộng uh, 5 9 mạng này đó cái nhẫn của mình thì à, cộng năm chín mạng nữa này và cái dây của mình cũng cộng năm chín mạng luôn gang của mình nữa thì gang nữa thì khá tăng lương anh chị mạng và khi bị đánh thì anh em trừ luôn à mình được được được khá thôi đó đây là sáu này 6 5 5 là mươi 21 và chí mạng của chúng ta lên bốn bốn trăm hai 420 441 rồi từ 420 và lên 441 rồi chức năng ngọc này cũng khá là hay nhỉ hỗ trợ cho cái nick của mình khá là nhiều đây còn tăng cả HP luôn lên này HP của mình lúc đầu là có 10 10 nghìn hay 11 10 nghìn đúng không đeo 4 cái cặp kia vào lên tận 1 nghìn 1 nghìn 100 bao nhiêu không biết từ đầu clip là bao nhiêu nhưng mà chắc chắn là nó sẽ tăng HP vì lúc mình đọc lên cái sao mà đây để mình xem có ngọc có tăng HP ấy HP bị trừ chứ không phải là tăng Chẳng rõ nữa ok thì nói chung là cái chức năng ngày 6 tháng này thì Damobi hôm nay đã mở lại cho mọi người chơi rồi hay không nhanh tay mà khảm nhanh lên không thì nó lại bảo trì là hết con mẹ nó khảm đó ok thì clip của mình đây thôi mọi người nhớ bỏ ra 5 giây ấn like và đăng ký và nhớ bật cái chuông để dõi clip tiếp theo nha ok bye bye anh em